em có về xứ nghệ với anh không đất miền trung mưa dầm nắng gió về đó rồi em thương nhiều hơn nữa bởi nơi anh lặn lội câu dân ca bắt nguồn từ đông ruộng để ai xa luôn vẫn nhớ về quê nặng nghĩa ân tình câu vì dằm người ơi về đi em về với quê anh nước việt non xanh đường quanh quanh xứ giàu sang dù một nắng hai sương nhưng ấm bao tình nghĩa săn gừng cay muối mặn tiếng nói nọ giống ai dư đã nói yêu em lời yêu thương còn mãi em thương em có về sự nghề với anh không theo anh về xứ nghề cùng anh em có về xứ nghệ với anh không đất miền trung mưa dầm nắng gió về đó rồi em thương nhiều hơn nữa bởi nơi anh thăm đượm tình quê lặn lội cầu dân ca bắt nguồn từ đông ruộng để ai xa luôn vẫn nhớ về quê nặng nghĩa ân tình câu vì dằm người ơi về đi em về với quê anh nước biếc non xanh đường quanh quanh xứ nghề sang dù một nắng hai sương nhưng âm bao tình nghĩa săn gừng cay muối mặn tiếng nói nọ giống ai sư đã nói yêu em lời yêu thương còn mãi em thương em có về sự nghệ với anh không thương vâng, theo anh về sự nghề cùng anh Em thương em có về sự nghề với anh không Em thương theo anh về sự nghề cùng